khi mà các bác có một cái clip ngoài rừng ấy thì cái xác suất nếu như các bác mà có cái trình độ cái chuyên môn để mà đánh giá được con chim thì cái xác suất các bác mua chim hay nó vẫn cao hơn nó vẫn cao hơn tức là các bác có thể đánh giá được hình bộ con chim này nét đấu của con chim đó là các bác đã biết còn ngược lại các bác chỉ còn đánh giá về cái những chi tiết của con chim xem là con chim đó có đúng là con chim tố chất hay không tại vì các bác nên hiểu rằng có những con chim ngoài rừng chơi rất hay nhưng vào lồng chơi rất không ra gì cả rất tệ nhưng vẫn có những con chim ngoài rừng chả chơi gì không đấu gì lao bục phát vào đồng bẫy ngay nhưng vào lòng chơi rất hay để cho nên là các bác không phải là con chim nào à, ngoài rừng chơi tốt mà vào lòng chơi hay đâu nhưng mà cái quan trọng nhất rằng là tại vì sao tại vì những con chim các lục thủ người ta đã căn cứ giá con chim theo nét đấu ngoài rừng đấy tức là con chim ngoài rừng chơi hay thì thông thường các lục thủ người ta sẽ hô giá cao đúng không ạ còn những con chim mà trả ra nước đấu gì cả nhưng mà nó sẽ mua giá thấp thế cho nên các bác phải cần phải đánh giá về chi tiết của con chim khung hình của con chim và bộ cốt của con chim để các bác có một cái chim hay để gọt rũa đấy cho nên là các bác ở cái tiêu chí mà các bác muốn mua chim hay giá rẻ thì các bác phải đánh giá được cái đó tức là bốn tiêu chí chân cánh đầu màu ok chưa thì các bác mới có cho mà để chơi chứ còn các bác bây giờ nghe con chim bổi thì một con chim bổi thì các bác cứ à, mua chim nghe với mua chim kể không kể là các thủ mà tất cả các người bán chim mà các bác mua chim nghe với mua chim kể với mua chim quảng cáo thì muôn đời các bác không bao giờ có chim hay để chơi đúng không ạ cho nên là khi người ta đã bán chim thì người ta đã biết được cái con chim đó ra sao và như thế nào trong quá trình nó họ họ họ họ chăm sóc và người ta đã đã đã tách lựa lần từng con chim ra đấy cho nên là rất là khó để các bác tới các bác được những con chim hay giá rẻ cho nên là giá tiền bao nhiêu không quan trọng quan trọng là con chim các bác đánh giá được hay không và các bác có thích được con chim đó hay không tiếp theo đó là các bác có đánh giá được con chim đó đến đâu điều đó mới là điều quan trọng chào em gia phạm tấn lợi nhé đúng anh khai sáng cho em trước giờ toàn nhìn ok vào vào anh quyền nhá ok bù trên lợi nhá đây. Bác gửi cho em 10 gói cám Nam Đà Nẵng nhá Ok bác có gì bác inbox qua cho em đi Rồi à, xíu nữa em tắt lại cho em rep tin nhắn cho sáng mai em đi gửi sớm cho mấy anh em Em đang đóng đây cho một số anh em này Sáng mai em mới gửi được Thế là không mua chim kẻ Đúng rồi bác Tiên Dưỡng đừng có mua chim kẻ Tại vì các bác có thấy con chim đâu mà các bác cũng không đánh giá được con chim mà các bác cũng không hiểu về con chim mà cứ nghe cái lời quảng cáo nghe chim kể mà cái đục luật đời nào có biết rồi muốn bán được hàng là phải quảng cáo hay và nói phép giỏi phải không ạ đấy cho nên là ờ, chẳng có một ờ, ai mà người ta bán chim mà ta bảo là con chim này không chơi được hay là con chim không chơi được con nào cũng vip đúng không con nào cũng tố chất cả nhưng mà quan trọng các bác mua về các bác mới phát hiện ra đúng không ok bác anh trinh nhé Vâng, đúng rồi bác, kể cả các bác mua bất cứ một chim nào, không kể là con chim bội mà kể cả những con chim cà phê đấu dàn hoặc là những con chim thi thì các bác phải đánh giá được con chim nhé phải đánh giá được con chim chứ còn à, để mà nói thì nói ai nó cũng được cả ai nó cũng được cả nhưng quan trọng rằng khi con chim các bác cầm về các bác nuôi nó ra sao và như thế nào thì lúc đó các bác mới mở, mới ngỡ ra được đúng không ạ chứ còn à, à tất nhiên thì cái người bán chim ấy cái người bán chim thì à, người ta sẽ có cái căn cứ và cái nguyên căn của họ à, tức là khi người ta muốn bán một con chim thì người ta phải đăng lên và người ta nói về con chim đó để các bác nhận xét và để các bác biết thế nhưng mà người ta nói là cái việc của người ta đúng không đã người ta bán hàng thì người ta phải nói và người ta phải phải kể đó là cái nguyên tắc bán hàng của họ nhưng các bác mua con chim các bác mất tiền thì các bác phải là những người tiêu dùng thông minh đấy người ta phải là người tiêu dùng thông minh và các bác phải hiểu biết về con chim một chút xíu chứ còn các bác cứ mua chim quảng cáo với nghe qua chim kể với nghe qua chim chim chim uh, uh, quảng cáo thì nó rất là khó nhé chim nào cũng được nhưng các bác phải nhìn con chim và đánh giá được nó ra sao và như thế nào và một khi mình đã xuống tiền thì mình phải chấp nhận đấy mới là cái người chơi thông minh và đấy mới là cái công lý mà anh em anh em luôn luôn phải phải phải phải ghi nhớ chứ còn bây giờ các bác cứ à, mua về cá rồi bắt đầu nuôi vài hôm này thấy không ra gì bắt đầu là đổi trả lại thứ nhất là đổi trả lại tốn kém về thời gian đúng không ạ thứ nhất là tốn kém về thời gian chưa kể là tốn kém về tiền bạc tại vì không có ai bán chim mà các bác người ta đổi không không cho các bác cả đấy này nói thật không có ai đổi không không cho các bác các bác phải lỗ tiền vốn bây giờ các bác mua 5 triệu thì các bác cái gì các bác đổi lại không phải bác phải lỗ triệu mấy hai triệu đúng không ạ vậy thì cái đồng tiền đấy là cái tiền mất không của các bác đúng không mà các bác mua những khác thì các bác phải bù thêm tiền cho được khác nữa cho nên là mình phải khôn khéo và mình phải thông minh ở độ chỗ đó chào phạm văn cần nhá nó bị trúng gió đấy phải tấn lợi ơi nó bị trúng gió nhá trúng gió nhẹ dạ không bác cao trung ơi năm mà đã chỉ có một chỗ thôi bác ạ không có không có vài chỗ đâu quán quán chim chỗ em nó cho ăn sâu quy cả cống vâng đúng rồi người ta bán chim thì người ta phải làm mọi giá để con chim nó đấu để ra thái độ để nó bán chứ Em chào 181 bác nhé anh chia sẻ tận tình quá nhờ thế mà anh em đam mê đỡ phải mất tiền và tốn thời gian vâng ok bác tài thiên nguyễn nhé em thấy uh, có một số anh em gọi là cũng tức cười thời giờ có một số anh em em thấy là mua chim bổi nhé mua chim bổi tức là đi tìm kiếm những con chim về để nghe giọng cũng có rồi chim về đấu giàn cũng có và một số anh em còn chả biết là cái con sông côn nó là làm sao cả à, cứ nghe sông côn thôi cứ nghe sông côn là chim giọng hay chim quảng nam giọng hay và đi tìm kiếm một con sông côn về để chơi nhưng chưa bao giờ cầm một con sông côn cả đấy và cũng nghe cái lời quảng cáo của người này của người kia ừ con chim sông côn đấy mà em nói thật các bác chứ em ờ, đi tìm sông côn còn trả ra hướng đầu các bác thật em là người tìm sông côn còn trả ra đấy chứ còn các bác tìm ở đâu ra Em con chim thi 7-8 vòng đầu đánh từ từ, chậm cầu, chơi được khoảng 40 phút bắt đầu nó chơi nhiệt và lật cầu nhanh. Săn bốn mặt thì có phải bắt nhịp chậm không hay là chơi càng lâu nó mới buông sức? Không, những con chim đấy là những con chim không phải là bắt nhịp chậm đâu. Mà đó là cái nét chơi của nó, mà thông thường là những con chim rất hay. Bác Tuấn Nam nhé, thông thường những con chim rất hay. À không được đâu bác Lý ông Nguyễn rồi, không được đâu nhá. đúng rồi bác Anh Trinh chính xác được phạm tấn lợi nhá cũng được nhưng mà qua nó còn có còn ăn cám không em nó có ăn cám không hay là nó bỏ cám luôn rồi ui những con bỏ cá mà nó rất là nguy hiểm đấy phạm tất lợi nhá nó rất là nguy hiểm những con mà bỏ cá mà đây cái đây là cái này là sai lầm của em đấy sai lầm của em thứ nhất là à, về cái linh động của thời tiết là em hơi lơ là về vấn đề đó cho nên con chim nó sẽ bị trúng gió trong quá trình trước đó và nó bỏ cá mình thông thường như chim này nó bỏ cám thì nó sẽ không chết ngay nó không chết ngay nhưng nó sẽ chỉ ăn trái cây và cào cào uống nước đấy nó không ăn cám nữa thì nó sẽ yếu chim dần nó sẽ lù xù lù xù chim dần và sau đó nó sẽ, nó sẽ chết cũng có nhiều anh em tức là có lồng avi ấy tức là thả vào trong avi và thả bên mái cho nó thì nó cũng sẽ ăn cám lại nhưng mà nó nó nó nó nó, nó hồi phục lại nó rất là lâu nhưng một thời gian sau nó cũng sẽ bỏ lại à, phạm tấn lợi nhá nhưng mà thông thường những con chim này thì nó không chết ngay và nó sẽ suy chim nó suy chim nhưng mà để mà ổn định con chim lại thì nó xác suất nó rất là thấp phạm tấn lợi nhá